Ờ, biết được xác định được chắn chắn là cái bất động sản đó ờ, cái pháp lý của nó an toàn ờ, chủ nhà họ sẽ không có không không có sự tranh chấp đối với người đồng sở hữu hoặc là đối với hàng xóm hoặc à, đối với một cái tổ chức tín dụng nào đó thì hoặc và một cái nữa là họ đã đóng hết tất cả hoàn tất tất cả những cái nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và nó không có bị cầm cố ở ngân hàng hay là tất cả mọi thứ liên quan tới cái bất động sản đó thì bạn cũng có thể yên tâm à, khi mà trao hết tiền tại công chứng à, những cái việc mà là thanh toán tiền mua nhà nó gồm những cái bước như sau à, đầu tiên á, là khi bạn mua thì bạn sẽ đặt cọc 10 phần trăm à, cái giá trị của căn nhà thì cái việc đặt cọc đó bạn có thể là tiến hành à, ký à, giấy tờ tay cũng được à, thì nó nói chung là nó cũng có giá trị pháp lý à, khi mà đó thì bạn nên đến nhà người bán À, và ký ở nhà họ và có sự làm chứng của cái bên thứ ba ha có thể là những người môi giới hoặc là nhà hàng xóm họ sẽ làm chứng cho bạn hoặc bạn có thể là lên công chứng để ký hợp đồng đặt cọc hoặc bạn có thể là lên phường à, để xác định là cái cái hợp đồng này đó hoàn tất hoặc là cái giá trị mà đặt cọc á, là tùy bạn thương lượng ha năm mười phần trăm tùy à, và cái thời hạn mà để mà ra công chứng thì bạn cũng có thể thương lượng được và cái bước thứ hai là cái bước ờ, đi ra công chứng thì ra công chứng thường là theo nguyên tắc thì bạn sẽ không thanh toán quá 95 phần trăm bao gồm 10 phần trăm tiền cọc kia à, tại sao mình chỉ có thanh toán 95 phần trăm thôi tại vì á, khi mà đi ra công chứng thì mình còn sau đó mình phải đi đóng thuế rồi à, mới ra bên à, cái à, phòng đăng bộ thì mới có thể ra tên bạn được thì rủi ro cũng có thể xảy ra khi mà đi đóng thuế nó có vướng một cái gì đó à, thì nếu mà bạn còn giữ lại tiền thì người mua họ sẽ hỗ trợ bạn à, hoàn tất những cái việc rắc rối đó còn khi mà bạn đã thanh toán hết rồi thì nhờ người ta nếu mà gặp người tốt người nhiệt tình thì họ sẽ vẫn đi để làm xong cho bạn còn thường là ờ, nhiều người người ta sẽ nghĩ rằng ôi từ từ à, cái việc đó thì từ từ mình làm thì lúc đó những cái người mua bạn sẽ lo lắng hơn rất là nhiều khi mà mình đã thanh toán hết tiền mà cái giấy tờ đó nó cũng chưa có qua tên mình ha và à, bước thứ ba đó là thanh toán với phần còn lại là 5% sau khi ờ, đã đi khai thuế thuế ha và bạn ờ, nộp hồ sơ vào cái phòng đăng bộ ờ, thì bạn có thể là thanh toán 5% còn lại cho người bán thì cái việc mà là khi mà đi ra thuế thì cái thuế của ai thì người đó đóng ví dụ thuế của người mua là cái thuế trước bạ còn đối với những cái thuế của người bán là thuế thu nhập ha và những cái thuế mà thuế đất thuế đất hàng năm thì họ phải hoàn tất trước khi mà có thể là chuyển tên à, qua cho bạn sau này ha bên cái phòng công chứng thì thường là người ta sẽ à, cái người bán người ta sẽ yêu cầu bạn là trả hết à, một trăm phần trăm tại vì khi ký công chứng xong 99% là đã thuộc tên bạn và người mua người bán là không còn quyền gì nữa hết nên người bán họ cũng sẽ à, lo ngại cái việc đó thì à, nói chung là hai bên sẽ thương lượng à, làm sao tốt nhất à, người bán cũng sợ mà người mua cũng sợ còn cái việc mà khi mà thanh toán tiền á, thì nó có cái ờ, vấn đề này xảy ra ví dụ như là thường là số tiền mà lớn quá thì bạn cũng không thể nào mang tiền mặt à, đến với ờ, đến phòng công chứng để mà vượt ký xong là đếm tiền liền ha không có làm điều đó nhưng mà người bán thì người ta cũng lo là không biết là ký xong rồi thì người mua họ có chuyển tiền cho mình hay không rồi uh, còn người mua thì nghĩ rằng là bây giờ ký xong rồi ha mà bây giờ chưa có ra giấy tờ gì mà tôi chuyển tiền thì tôi cũng lo thì có một cái cách như vậy tôi muốn chia sẻ với các bạn mà lúc trước thì tôi cũng hay làm theo cái cách đó tức là uh, trước khi đi ra công chứng thì uh, hai bên sẽ đi ra ngân hàng và sẽ xem xét rằng là à, bên bán à, bên mua họ có đủ tiền để à, mua hay không ha và sau khi ở xem cái tài khoản ngân hàng xong hoặc là ờ, các bạn ờ, có thể là bên bên mua người ta sẽ ờ, viết ủy nhiệm chi trước chẳng hạn ha, à, để tới khi đó thì có thể ra đóng dấu cho nó nhanh và khi đi ký hợp đồng công chứng ở ngoài công chứng ký xong thì nếu mà bạn à, đóng dấu thì mới nó mới hoàn tất còn ký rồi mà chưa đóng dấu thì nó cũng chưa có hoàn tất thì khi mà ký xong rồi hai người đó có thể là một người sẽ ở lại chờ giấy tờ à, và một người sẽ đi ra ngân hàng để chuyển tiền và người còn lại ở nhà sẽ đóng dấu ha thì đó là cái một cái cách để cho cả hai bên cùng an tâm với nhau thôi chứ còn mà ờ, với số tiền nhỏ thì không sao với số tiền lớn thì bạn sẽ cảm thấy là ờ, mình ký rồi hay mình đưa sổ rồi hay mình ký giấy tờ tất cả công chứng rồi mà người kia không làm những cái động tác còn lại thì mình vẫn hồi hợp chứ đúng không thì đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng cái việc mà đi ờ, đầu tư mua bán bất động sản của bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và đạt được kết quả tốt à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo